Sau 40 tuổi, tướng mạo sẽ thay bạn nói lên tất cả. Gương mặt thể hiện tính cách và phúc báo, nhìn cõi nhân gian ngàn vạn cảnh, nhân cách mỗi người cũng có hàng vạn kiểu. Chỉ những đức tính tốt đẹp mới giúp chúng ta có được một khuôn mặt xinh đẹp không tuổi. Nói cách khác, sắc đẹp cũng là một biểu hiện của phúc báo. Cách trị bệnh kỳ lạ của phương trượng Rất lâu trước kia có một nghệ nhân tay nghề vô cùng điêu luyện, rất nhiều người tới nhà ông mua tượng điêu khắc, nhưng ông lại khác với mọi người, rất thích tạp yêu ma quỷ quái. Một hôm, khi soi mình trong gương ông mới thẳng thốt phát hiện ra khuôn mặt của mình trông rất xấu xí. Ông tư lự hồi lâu, không phải là ngũ quan thay đổi, mà là toàn bộ khuôn mặt ông trông thật hung ác, xấu xí và cổ quái. Sau này, ông đến một ngôi đền, cầu cứu phương trượng. Vị phương trượng nói, ta có thể chữa trị cho ông, nhưng ông phải giúp ta tạc 100 pho tượng quán mời trước. Thế là nghệ nhân bắt đầu không ngừng nghiên cứu dáng vẻ, đức tính và biểu cảm của quán mờ. Đôi khi ông còn đạt đến cảnh giới vì người mà quên cả bản thân. Nửa năm sau, khi nghệ nhân nọ hoàn thành những bức tượng điêu khắc quán mờ với muôn vẻ thiện lương, từ bi, khoan dung đức độ, ông vội vàng tới chùa tìm phương trượng. Ông nói với phương trượng rằng, xin ngài hãy giúp tôi chữa căn bệnh này. Phương trượng lặng lẽ lấy ra một chiếc gương, mỉm cười rồi nói, bệnh của ông đã khỏi rồi. Lúc này vị nghệ nhân mới phát hiện ra tướng mạo của mình giờ đây đã trở nên vô cùng chính trực, trang nghiêm. Một nhà tâm lý học từng nói, nếu một người trường kỳ không mỉm cười thì cơ bắp bị co rút, thì thoảng mới mỉm cười sẽ khiến người khác sợ hãi mất dạng. Nếu một người vô cùng nhiệt tình, thường nở nụ cười trên môi thì đến già những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng đều là biểu hiện lương thiện. Nếu một người trường kỳ không mỉm cười, khuôn mặt sẽ trở nên cứng ngắc, càng về già khuôn mặt càng trở nên khắc khổ, càng không có sự hiền hòa, thân thiện. Tướng một người mà tốt thì tâm người đó cũng tốt, từ đó mà vận mệnh của họ cũng được cải biến. Cổ nhân có cách xem tướng người rất chuẩn xác, nếu muốn xem vận mệnh của một người thế nào, chỉ cần nhìn vào tướng mạo người đó. Với câu chuyện về người nghệ nhân điêu khắc kia cũng vậy, đã cho chúng ta thấy rõ hơn về nội hàm của tướng do tâm sinh. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ và câu hỏi lạ kỳ nhà văn Tất Thục Mẫn đã kể một câu chuyện như sau. Một ngày, cô đến thăm một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Trước khi phẫu thuật, vị bác sĩ thường hỏi mọi người một câu. Nếu trả lời không chính xác, thì ông sẽ cáo lỗi rằng mình không thể tiến hành cuộc phẫu thuật ấy. Tất Thục Mẫn hỏi, là chuyện gì ạ? À? Bác sĩ nói, nếu gương mặt bạn là một thung lũng, hãy nói cho tôi biết cảnh sắc ở đó có những gì. Có người nói có rừng cây xanh gì, có suối chảy dọc rách, có người nói trong thung lũng có muôn loài không ngừng ca hát. Có người nói trong thung lũng của mình chỉ có gió lạnh thê lương như trong địa ngục. Có người nói thung lũng của họ thú giữ thành bầy. Tất Thục Mẫn cảm thấy hồ nghi. Câu hỏi này dường như chẳng liên quan gì đến việc phẫu thuật thẩm mỹ cả. Vị bác sĩ từ tốn nói, hiệu quả của phẫu thuật thẩm mỹ hoàn toàn không phải là mãi mãi, mà là tướng do tâm sinh. Vì sao mọi người muốn phẫu thuật thẩm mỹ? Rốt cuộc, đều là vì muốn bản thân mình trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng dẫu dung mạo xinh đẹp đến đâu thì cũng chẳng thể giữ mãi, nó nhất định sẽ chìm nổi theo sự dao động của tâm hồn, cũng như một chiếc áo mỗi người khoác lên mình thì nửa năm sau sẽ có những nếp nhăn khác nhau. Dung mạo của con người lại là một tấm vải tinh tế hơn, dung mạo tự nhiên còn nhạt nhòa theo năm tháng, dung mạo qua phẫu thuật lại càng chẳng thể chống chọi nổi với thời gian. Sầu khổ sẽ sinh ra những nếp nhăn tương ứng, vui vẻ sẽ chẳng để lại nếp nhăn. Nếu bạn muốn có một dung mạo xinh đẹp vậy, thì tâm hồn bạn chắc chắn phải luôn trong sáng, vui tươi. Thời gian sẽ xóa nhòa hiệu quả của phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ có sự tươi sáng trong tâm hồn mới có thể nuôi dưỡng vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Audrey Hepburn tượng đài sắc đẹp xinh đẹp cả đời. Audrey Hepburn là một tượng đài sắc đẹp trong lòng người hâm mộ suốt mấy thế hệ. Sam Levinson nhà văn kiêm người dẫn chương trình người Mỹ đã viết tặng bà một bài thơ có tên Bí quyết Mỹ lệ đắm say qua khảo nghiệm của thời gian như sau. Nếu muốn có một bờ môi mê mẩn lòng người, xin hãy thường nói những lời thiện lương. Nếu muốn đôi mắt đáng yêu xin hãy nhìn vào sở trường của người khác. Nếu muốn có một thân hình mảnh rẻ xin hãy chia sẻ thức ăn của mình với những người đói khác. Nếu muốn có mái tóc thướt tha xinh đẹp xin hãy để những ngón tay của con trẻ luồn qua mái tóc bạn. Nếu muốn có một sắc vóc mê đắm xin hãy nhớ rằng, khi xài bước bạn sẽ không bao giờ đi một mình. Đối với con người và vạn vật lại càng cần có cơ hội sửa chữa, cảm hóa và cứu vớt, vĩnh viễn đừng bao giờ vứt bỏ bất cứ ai. Xin hãy nhớ rằng, nếu bạn cần một cánh tay trợ giúp, bạn sẽ luôn tìm được trên chính đôi vai của mình. Đợi đến khi bạn lớn lên, bạn sẽ phát hiện ra mình có một đôi bàn tay, một cánh tay để giúp mình và một cánh tay để giúp người khác. Điều này có thể coi là một bức tranh tả thực suốt cuộc đời Hepburn, nhưng hẳn nhiều người không thể kiềm lòng muốn hỏi, Hepburn có thực sự đẹp đến mức chẳng thể so bì như vậy không? Hepburn tự mình cũng cảm thấy khuôn mặt cô hơi vuông chữ điền, mũi cô hơi nhọn, chỉ hơi ngẩng đầu lên thì chiếc mũi trông rất thô, nên cô thường hơi cúi đầu khi chụp ảnh. Mái tóc trên đầu cô hơi mỏng, cần một kiểu tóc khiến nó trông dài thêm. Lông mày của cô hơi thô, so với nửa thân trên. Chân cô do ngủ ở ba lê nhiều năm, nên không thon thà chút nào. Cô quá gầy, ngực phẳng. Khi Hepburn còn trẻ, họ khen cô đẹp vì sự độc lập và kiên cường của cô. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp bước ra từ sự tàn bạo của chiến tranh thế giới lần thứ hai. Còn khi tuổi vãn niên cô vẫn đẹp là vì sự thiện lương và bác ái của mình. Trải nghiệm chịu đói chịu rét những năm khói đạn trong Thế chiến thứ hai thuở còn thơ ấu khiến Hepburn vào những năm cuối đời đã không hề do dự, mà mang theo sự nhiệt thành cống hiến cho sự nghiệp công ích. Bà là đại sứ thân thiện của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc. Bà đã đi khắp những nơi nghèo đói trên mảnh đất châu Phi khô cằn để làm công tác từ thiện. Vào giờ phút hấp hối, Son con trai lớn của bà đã hỏi bà có dặn dò gì không. Câu trả lời của bà là, không, mẹ không nuối tiếc điều gì cả. Mẹ chỉ không hiểu tại sao lại có quá nhiều trẻ nhỏ phải chịu đựng đau khổ như vậy. Có lẽ chính vì điều này đã khiến Hepburn trở thành người phụ nữ xinh đẹp cả cuộc đời. Một người đến tuổi 40 thì phải tự chịu trách nhiệm cho tướng mạo của mình. Lincoln từng nói một câu như sau: Một người đến tuổi 40 thì phải tự chịu trách nhiệm cho tướng mạo của mình. Tướng mạo của chúng ta có thể chia thành hai kiểu, một là tướng mạo sinh lý, hai là tướng mạo tinh thần. Trước tuổi 40, tướng mạo của bạn đa phần đều do cha mẹ sinh ra Gen di truyền sẽ quyết định tướng mạo sinh lý của bạn. Ngôn ngữ và hành vi của cha mẹ lại quyết định diện mạo tinh thần của bạn. Dĩ nhiên nguyên nhân sâu xa vẫn là do phúc phận của bạn từ kiếp trước tạo nên. Cổ nhân có câu rằng, tứ thập bất hoặc, ý tứ là đến tuổi 40 người ta không còn hồ đồ nữa. Cũng có nghĩa là sau 40 tuổi tướng mạo của bạn như thế nào được quyết định bởi việc bạn tu dưỡng nội tâm mình ra sao trong những năm tháng tự lập. Khi đến tuổi 40 bạn phải có được những lời nói, cử chỉ và diện mạo tinh thần tương ứng với độ tuổi, thân phận và địa vị xã hội của mình. Suchiwa, nhà văn người Nhật nói, khuôn mặt của một người là một tờ lý lịch. Tổ chất và sự tu dưỡng trong tâm hồn quyết định hình tượng và phong thái bên ngoài của bạn. Câu này chẳng sai chút nào. Nửa đời trước những lời bạn từng nói, những việc bạn từng làm, những kiến thức bạn từng học, những trải nghiệm bạn từng cảm nhận vô hình chung đều đang dần dần thay đổi tướng mạo của bạn trong nửa đời sau. Nếu nửa đời trước bạn đối đãi với con người và cuộc sống bằng bộ mặt đằng đằng sát khí như hung thần, thì nửa đời sau cuộc sống báo đáp lại chắc chắn cũng là một hung thần. Nếu bạn thường vui vẻ và từ bi thì cuộc sống chắc chắn cũng sẽ bao dung với bạn. Nhất quyết đừng để tướng mạo của mình sau tuổi 40 trở nên quá xấu xí. Hãy tu tâm dưỡng tính, tiếp đức hành thiện ngay từ bây giờ để mãi trẻ chung với gương mặt sống mãi cùng thời gian. Đó cũng là con đường duy nhất đưa bạn đến với hạnh phúc đích thực của một sinh mệnh. Là người có người thiện đức thì hậu vận tốt, sinh mệnh của họ cũng được cải biến.